Thank you.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 tên thật là Trí Khải, tự là Đức An. sinh vào khoảng năm 538, mất vào khoảng năm 597. Do Ngài là bậc cao tăng chứng ngộ Đại Pháp, trí tuệ uyên thâm, biện tài vô ngại, và là người sáng lập Tông Thiên Thai một trong những tông phái lớn của Phật giáo Đại Thừa Trung Hoa. Do vậy mà người xưa đã lấy tên tông phái là Thiên Thai và thêm vào bốn chữ Trí Giả Đại Sư để tôn vinh Ngài. Do đó Ngài mới có tên gọi khác là Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Thưa đại chúng, ngũ phương tiện niệm Phật môn là đọc theo nguyên âm bản chữ Hán. Nếu hiểu theo nghĩa tiếng Việt thì có nghĩa là năm phương pháp niệm Phật làm phương tiện để bước vào cánh cửa của thế giới tịnh độ. Và năm phương pháp này do một vị tổ sư không phải là tông tịnh độ biên soạn. Tuy vậy, Ngài là một hành giả mặc tô tịnh độ và trường hợp này thì khá phổ biến trong lịch sử Phật giáo Đại Thừa Trung Hoa thời xưa. Sư cô điển hình như là tổ thứ sáu của tịnh độ tông chúng ta. Ngài có tên là Vĩnh Minh Diên Thọ, cũng là một vị cao tăng của Thiền Tông. Sau đó Ngài chuyển sang tu tịnh độ và trở thành tổ thứ sáu của tịnh độ tông. Thậm chí cho đến những vị tổ sư ở thời điểm sơ khai của tịnh độ tông, quý ngài đều có nền tảng tu học giáo pháp căn bản của những tông phái khác, đặc biệt là thiền tông và luật tông, rồi sau mới chuyển sang tu tịnh độ phần đông là như vậy thưa đại chúng văn hóa hồi quy tịnh độ là có từ trong kinh hoa nghiêm đó là từ điển tích thiện tài đồng tử ngũ thập tam tham hồi quy tịnh độ ở phẩm nhập pháp giới và phẩm nhập bất tư nghì pháp giới ở trong hai phẩm này đã khắc hoại một hình ảnh khá thân thuộc của Ngài Thiện Tài Đồng Tử. Ngài Thiện Tài Đồng Tử đã trải thân cầu đạo không ngừng nghỉ, kinh qua 53 lần tham học, tiếp xúc với rất nhiều hạng người, từ các thầy tỳ kheo cho đến các vị trưởng giả, rồi ờ, vua, tiên nhân, đồng tử, cư sĩ, bà la môn, vân vân và rồi cuối cùng thiện tài đồng tử gặp được Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Và Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy cho thiện tài đồng tử tu tập theo 10 hạnh nguyện vương. Mà trong tất cả những lần giảng pháp của Hòa Thượng Ân Sư, Ngài đều nhắc đến 10 hạnh nguyện vương này. Thì 10 hạnh nguyện vương gồm có một là hạnh lễ kính chư Phật hai là hạnh xưng tán như lai ba là hạnh quảng tu cúng dường bốn là hạnh sám hối nghiệp chướng năm là hạnh tùy hỷ công đức sáu là hạnh thỉnh chuyển pháp luân bảy là hạnh thỉnh phật trụ thế tám là hạnh thường tùy phật học chín là hạnh hằng thuận chúng sinh mười là hạnh hồi hướng công đức thì hôm nay trong phần à, nội dung của chúng ta thì không phải giảng về mười hạnh nguyện vương cho nên mình chỉ đơn cử những đề mục chính à, nếu quý vị nào mà muốn tu theo hạnh nguyện vương này thì có thể tham khảo thêm. Và đây chính là mười hạnh nguyện mà Ngài Phổ Hiền đã dạy cho thiền tài đồng tử tu tập. Sau khi thiền tài đồng tử đã tham học với 53 vị thiện tri thức trước đó, đặc biệt là ở hạnh cuối cùng là hạnh hồi hướng. Thì ở đây chúng ta thấy Ngài Phổ Hiền đã dạy cho thiện tài đồng tử là hồi hướng công đức để được sanh về thế giới tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Cho nên đây chính là một điển tích có tính thuyết phục cao cho những trường hợp hồi quy tịnh độ của những bậc cao tăng sau này. Thưa đại chúng, thiền tài đồng tử là bậc Bồ Tát đã đăng địa mà còn hồi hướng thành quả của mình để nguyện sanh về thế giới tịnh độ. Hà huống là chư tổ, cho nên dựa trên truyền thống tu tập của các bậc thượng căn thượng trí thời xưa thì văn hóa mật tu tịnh độ. Phút cuối nguyện sanh về Tây Phương cực lạc là rất phổ biến và văn hóa này cũng phù hợp với chân lý rất là thương hiệu của tịnh độ tông. Đó là chân lý một là tất cả, tất cả là một mà trong kinh vô lượng thọ Đức Phật Thích Ca đã khéo léo sử dụng để giải thích ý nghĩa của danh hiệu vô lượng thọ. Thưa đại chúng, trong kinh vô lượng thọ, danh hiệu Đức Phật A Di Đà được giải thích là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vân vân, rất nhiều vô lượng. Cho nên à, Đức Phật A Di Đà là một vị Phật đại biểu cho tất cả các vị Phật trong mười phương pháp giới và mười phương pháp giới tất cả các vị Phật cũng không vượt ngoài tánh đức vô lượng thọ vô lượng quang và vô lượng công đức cho nên tịnh độ tông là dung thông là không chướng ngại bởi vì dung thông bởi vì không chướng ngại thì mới gọi là tịnh độ cho nên chư tổ tịnh độ mới dạy một câu nam mô a di đà bao trùm tám vạn bốn ngàn pháp môn năm thời bát giáo đều đầy đủ vân vân mà chúng ta rất quen thuộc ý nghĩa của câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà bao trùm tám vạn bốn ngàn pháp môn và năm thời bát giáo là ý nói câu Phật hiệu có đầy đủ ý nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức chính là câu Phật hiệu này. Chính là câu Nam Mô A Di Đà Phật mà tương ưng với vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức chứ không phải là câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà mà mình phát âm niệm ra nơi cửa miệng của mình đâu nha. Đó là đại chúng cần phải chú ý. Nếu mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chỉ niệm nơi cửa miệng thôi thì dù có niệm đến chỗ như chư tổ từng nói là niệm đến rác cổ họng thì cũng không mang lại kết quả gì cho nên người tu tịnh độ mà hễ thấy người ta tu cái gì khác khác mình thì liền bảo tu như vậy là không được vãng sanh tu như vậy là xen tạp phải niệm sáu chữ mới được niệm bốn chữ thì không được người niệm bốn chữ thì nói niệm bốn chữ dễ nhiếp tâm hơn vân vân niệm nguyên chất mới đúng kiểu niệm của tịnh độ niệm nam mô a mi đà phật thì mới đúng còn niệm nam mô a di đà phật thì sai vân vân nếu mình đang là những người như vậy thì xin quý vị hãy ngồi xuống và hãy suy nghĩ thật kỹ về ý nghĩa của câu phật hiệu nam mô a di đà a di đà là sao a di đà có nghĩa là gì nếu mình hiểu được ý nghĩa thật sự của câu phật hiệu a di đà là gì rồi thì mình thấy những gì mình đang tranh luận những gì mình đang cho là như vậy nó thật sự không có lợi ích gì cho mình và cho người khác hơn nữa thưa đại chúng xuyên suốt các bộ kinh và luận thuộc tịnh độ tông tất cả đều khuyên chúng ta hành trì là phải có đủ ba đức tính thứ nhất là tính thứ hai là nguyện và hạnh như ngài ngẫu ích đại sư từng nói được vãng sanh hay là không là dựa vào tính nguyện có hay là không còn phẩm vị vãng sanh cao hay là thấp là tùy thuộc vào công phu, hành trì, niệm Phật sâu hay là cạn. Như vậy thì theo Ngài Ẩu Ích, đây là phương châm của chư Tổ nhằm mục đích là dẫn người vào pháp môn tịnh độ. Ai ai cũng có thể tu được, dù là kẻ ngu muội chưa từng đọc sách vở hay là một bậc trí giả đều có thể nương nơi này mà tu tập. Và cái điều quan trọng chúng ta để ý ở đây, tức là yếu quyết là nắm chặt danh hiệu Phật không rời bỏ, không xen tạp, không ngưng nghĩ, thì được khế hợp với tâm địa và bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà. Tuy nhiên, đối với những người có chí hướng vãng sanh, và đồng thời muốn thực hành hạnh Bồ Tát ngay trong cõi đời này, thì chẳng những hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc, mà còn hướng tâm về những công hạnh Bồ Tát, mà đại biểu là công hạnh phổ hiền thập đại nguyện vương. Mà nội dung là như lúc nãy sư cô trình bày đó, 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Hay bình thường nghe là thập đại nguyện vương. Tóm lại, người tu tịnh độ có thể chia thành hai hạng người. Hạng thứ nhất là đầy đủ tính nguyện, hạnh và giữ chặt danh hiệu Phật không rời bỏ, không xen tạp, không ngừng nghỉ, khế hợp với tâm địa và bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà thì nhất định chúng ta sẽ được vãng sanh. Còn hạng thứ hai không những đầy đủ tính nguyện hạnh và giữ chặt danh hiệu Phật không rời bỏ, không sang tạp, không ngừng nghỉ. Ngoài ra chúng ta còn nỗ lực phát tâm tu tập những công hạnh Bồ Tát như là bố thí, cúng dường, vân vân. Nội dung bao gồm trong 10 hạnh nguyện phổ hiền. Như vậy thì chúng ta cũng được vãng sanh về tịnh độ như thường. Cho nên nếu quý vị nào còn nghi ngờ thì chúng ta cứ mở tịnh độ Tam Kinh ra đọc xem. Sư cô chắc chắn nội dung không ngoài những điều sư cô vừa trình bày ở trên. Cho nên đối với các bậc cao tăng thạc đức ngày xưa, phần giáo lý căn bản các tông quý ngài đều có thể dung thông. Thế nên có nhiều người một đời nghiêm trì giới luật phút cuối cùng được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh về Tây phương rất nhiều. Có những người tụng kinh Pháp Hoa, ngộ nhập chân lý Pháp Hoa mà vẫn vãng sanh về tịnh độ cũng như thường. Không có gì gọi là trở ngại. Ví dụ như Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, tác giả của tác phẩm mà chúng ta sẽ học sau đây, cũng là một trong số những trường hợp đó cho nên chúng ta hãy yên tâm khi học tác phẩm này. Thưa đại chúng, trước khi tìm hiểu vào phần nội dung chính của tác phẩm này, chúng ta dành một ít thời gian để khái quát sơ lược về phần tác giả. Thưa đại chúng, như lúc nãy sư cô vừa trình bày, trí giả đại sư là vị tổ sáng lập tông thiên thai và là người có xu hướng hồi quy tịnh độ hay còn gọi là mặc tu tịnh độ. Ngài xuất gia năm 18 tuổi, tham học với thiền sư Huệ Tư ở Nam Nhạc. Một điều hy hữu là thiền sư Huệ Tư vừa nhìn thấy Ngài thì nhận ra Trí giải Đại Sư là một bạn đồng tu với mình năm xưa ở núi Linh Thú. Hai người họ cùng là môn đồ của Đức Phật Thích Ca và cùng ngồi nghe Đức Phật Thích Ca giảng kinh Pháp Hoa tại núi Linh Thú. Cho nên Huệ Tư Thiền Sư vừa thấy Ngài Trí Giả đến liền nói Năm xưa ta với ngươi đồng ở Linh Sơn Pháp Hội Túc duyên đeo đuổi nay lại gặp nhau Năm xưa ta với ngươi đồng ở Linh Sơn Pháp Hội, nghĩa là ngày trước ông và tôi cùng là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, cùng ngồi ở đỉnh Linh Sơn, à, Linh Sơn tức là núi Linh cứu đó, à, nghe Đức Phật giảng Kinh Pháp Hoa, gọi là Linh Sơn Pháp Hội. Ừ. Túc duyên theo đuổi, à, nghĩa là cái duyên năm xưa bây giờ đã chín mùi, đã đeo đuổi tới đây à, cho nên là nay chúng ta lại gặp nhau như vậy thì trí giả đại sư không phải là người tầm thường phải không quý vị mà là một bậc cao tân tái thế ừ. và người thầy hướng dẫn ngài trí giả đại sư tu học là huệ tư thiền sư cũng phải là dạng vừa cũng là bậc thượng căn tái lai cho nên qua trường hợp này giữa họ mình thấy có một cái sự tương ưng từ trước cho nên thầy biết được căn cơ của trò trò thì hữu duyên với thầy cho nên là thầy dạy đến đâu trò thực hành và chứng ngộ đến đó nhân duyên như vậy thì quả thật là tuyệt vời còn chúng ta bây giờ giữa dạy và học lại không được như vậy bởi vì giữa thầy và trò không có mối tương quan. Người thầy không biết được căn cơ của trò là như thế nào. Và người trò cũng không hiểu gì về thầy của mình. Cho nên dạy thì quy dạy, học thì quy học, thầy dạy thì cứ dạy, dạy nữa, dạy mãi. Trò thì cứ học, học nữa, học mãi. Và cuối cùng thì cũng không biết những chân lý được mang ra dạy và học đó có ai đã chứng ngộ được chưa thì cũng không ai biết được còn đối với trí giả đại sư thì không phải như vậy theo sử ký ghi lại đại sư nương theo huệ tư tu học ngài huệ tư dạy kinh pháp hoa cho ngài ngài chuyên tu không bao lâu thì chứng được pháp hoa tam muội trí tuệ biện tài trở nên vô ngại. Cái này còn gọi là khế cơ và khế lý tương hợp lẫn nhau. Khế cơ là căn cơ, khế lý là chân lý. Có nghĩa là chân lý được mang ra chỉ dạy, nó phù hợp với căn cơ của người được dạy. Cho nên kết quả được kiểm chứng ngay. À, nếu nói theo kiểu của thiền tông thì có nghĩa là tâm ấn đã được truyền. Sau này khi trở về núi Thiên Thai Hoàng truyền Đại Pháp, Ngài có soạn ra bộ tịnh độ thập nghi luận khuyên người niệm Phật. Mùa đông năm khai hoàng thứ 17, Ngài hướng về phương Tây niệm Phật A-di-đà và tự tại vãng sanh, hưởng thọ 67 tuổi. Trước khi thác hóa, Ngài nói một câu rất có ý nghĩa, đó là muốn quyết định được sanh về Tây Phương tịnh độ phải đầy đủ hai hạnh, đó là yểm ly và hân nguyện. Như vậy thì chúng ta thấy các yêu cầu được vãng sanh tịnh độ của Ngài Trí Giả đưa ra cũng rất phù hợp với những yêu cầu mà chư tổ tịnh độ tông chúng ta thường dạy. Đó là phải có hạnh yểm ly và khăn nguyện. Sau đây chúng ta xem Ngài trình bày như thế nào về yểm ly và hân nguyện. Theo Ngài Trí Giả Đại Sư, hành yểm ly, thứ nhất là chúng ta phải quan sát thân này đầy đủ sự nhơ nhớp, chịu nhiều nỗi khổ đau, không có chi là vui và sanh lòng nhàm chán muốn thoát ly. Và nghĩ tưởng như thế thì phiền não ở trong con người chúng ta nó dần dần giảm bớt và đồng thời chúng ta lại phát nguyện cầu được vĩnh viễn xa lìa cõi trần khổ lị không còn thọ kế nghiệp thân nam hay là thân nữ do máu mũ tanh hôi đắm mê theo ngũ dục mà thọ cái thân này cầu mau được về tịnh độ chứng thân pháp tánh trong sạch quang minh đó là hạnh yểm ly như vậy yểm ly ở đây nó có hai nghĩa thứ nhất là mình phải nhàm chán cái thân mình tại vì cái thân mình là nguồn gốc sinh ra những khổ đau bởi vì do mình tham mình sân mình si rồi mình tạo nghiệp rồi cái nghiệp đó nó dẫn dắt mình thọ lại những quả khổ Cho nên là mình phải sanh cái sự nhàm chán với thân này. Một khi chúng ta sanh cái sự nhàm chán thân này thì chúng ta sẽ không còn à, cái tham, cái sân, cái si. Tại vì tất cả tham sân si là đều do mình có cái thân này là của mình. Mình thấy cái sự chấp ngã, cái thân này là của mình. Đó là cái hành yểm ly đến cái hạnh hân nguyện ở đây đại sư có chia thành hai yếu tố một là nên nghĩ chúng sinh chìm trong biển khổ mình là phàm phu không đủ sức cứu độ nay tha thiết muốn về cực lạc gần gũi với phật tu hành chứng quả vô sanh để độ thoát lấy mình báo đáp bốn ân cứu độ chúng sinh thoát khổ não đó là mục đích cầu sanh về tịnh độ ở cái hạnh hân nguyện đầu tiên này nó giống như là cái tâm thượng cầu hạ hóa của chúng ta vậy thượng cầu tức là trên là cầu bình thành phật sau là mình muốn cứu độ tất cả chúng sinh và cái sự phát tâm của mình về tịnh độ là để đạt được hai cái mục đích đó thì gọi là mục đích chính đáng còn hễ như mà chúng ta nguyện sanh về tịnh độ mà để mình thọ hưởng y báo và chánh báo trang nghiêm như a di đà miêu tả như vậy thì chưa phải là một hạnh nguyện chính đáng à, cho nên phải phát nguyện là thượng cầu hạ hóa trên thì phải cầu thành phật và dưới là phải hóa độ chúng sinh à, thì như vậy mới hợp với hạnh nguyện mà chư tổ đưa ra Điều thứ hai là mình phải duyên tưởng báo thân của Đức Phật A-di-đà sắc vàng, sáng rỡ, có 84.000 tướng hảo. Mỗi tướng hảo có 84.000 vẻ đẹp. Mỗi vẻ đẹp phóng ra 84.000 tia sáng, soi khắp Pháp giới, nhiếp lấy tất cả chúng sinh niệm Phật. Lại quán tưởng cõi cực lạc bảy hàng cây báo trang nghiêm, đầy đủ sự an vui nhiệm màu mà sanh ra lòng ưa thích. Do đó, gắn sự bố thí trì giới niệm Phật tu các hạnh lành, rồi đêm hồi hướng, nguyện mình cùng tất cả chúng sinh đều được sanh về tịnh độ. Làm như thế thì quyết định vãng sanh, đây là hạnh hăng nguyện. Như vậy ở cái đoạn hăng nguyện này thì giống như là sự hăng nguyện quán tưởng ưa thích về y báo và chánh báo trang nghiêm của cõi tịnh độ y báo là sự trang nghiêm của cõi nước kịch lạc như là bảy báo trang nghiêm đấy và chánh báo là thân tướng của Đức Phật A Di Đà sắc vàng có 84.000 tướng hảo có 84 vẻ đẹp và mỗi vẻ đẹp phóng ra 84.000 tia sáng. Và những tia sáng này là để nhiếp thọ lấy mười phương tất cả chúng sinh niệm Phật mà cứu độ, nhiếp thọ và hộ trì họ. À, cho nên cái hăng nguyện ở cái đoạn này là cái sự ưa thích của mình đối với y báo và chánh báo của cõi trang nghiêm tịnh độ. Hôm nay vì thời lượng đến đây là hết, cho nên chúng ta tạm học đến đây. Lần sau chúng ta sẽ học tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.